do Trung úy Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy đã tiến sát cổng phụ. Xe mất đà dừng lại. Ngay sau đó, xe tăng mang số hiệu 390 do Trung úy Chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã tung cổng chính tiến thẳng vào sân dinh. Nhìn sang bên trái, quý khách sẽ thấy mặt tiền quay lên với cột cờ trên cao Ngay trung úy bùi văn thận đã hạ lá cờ ba sọc của chính quyền sài gòn xuống và kéo lên lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quý khách đang nhìn thấy hai chiếc xe tăng có số hiệu 843 và đâu nằm đâu xe tăng đâu chưa tới chưa tới mà cũng khách thì nhìn thấy hai chiếc xe tăng rồi Hãy subscribe giờ quý khách mới nhìn hai chiếc xe tăng à. không đó là xe bằng loại đồng thời với hai xe tăng đầu tiên vào trong dinh thự. phía trước mặt quý khách là máy bay F-5E do chủ ý phi công Nguyễn Thành Trung sử dụng để ném bom vào dinh ngày 8 tháng 4 năm 1975. Bên đây phải quý khách là nhà bát giác trên đồi ca một trong những công trình còn lưu lại từ dinh London thời Pháp thuộc. Quá, quá, trong quá, mấy, mấy, được thành thông bỏ vào nắp Vì hết đang dạo quanh khu vườn rộng 12 hecta đẹp và bậc nhất thành phố có những cây cổ thụ với hàng trăm năm tuổi và các loại cây cảnh quấy được sưu tầm từ khắp nơi trên đất nước cái danh mục sử dụng lúa ở trụ nước năng thể hay còn gọi là dinh Huệ Lương. Tháng 9 năm 1954, khi Ngô Đình Diệm tiếp nhận dinh thự đã cho đổi tên thành dinh độc lập. Nhưng dinh thự cũ đã bị phá sập trong một vụ ném bom đảo chính năm 1962 và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng dinh thự mới như hiện nay theo bản đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thủ công trình xây dựng từ tháng 7 năm 1962 và khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1966. đạo vọng Bên tay phải chúng ta là sân tennis được xây dựng sau mấy con sống ờ, để huấn luyện cho phi công của Việt Nam phi công ở cái gọi là